không thể đánh được thì bởi vậy video nào mình cũng nói rất là nhiều về cái vấn đề này để cho tất cả anh em vào đăng ký trang để anh em chơi một cách hiệu quả nhất thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em là cái trận giữa thằng à, cái trận giữa thằng Lazio và Torino diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 24 tháng 4 nha anh em. Đây là vòng thứ 31 của Serie A. Thì đây là cái đội hình ra sân của, của hai đội bên phía Lazio đội chủ nhà ra sân với sơ đồ là 433, còn bên phía Torino ra sân với sơ đồ là 3421. Thì còn thành tích trên bảng xếp hạng thì anh em thấy thằng Lazio đang có cái vị trí à, thứ hai trên bảng xếp hạng và có 61 điểm sau 30 vòng đấu. Trong khi đó thằng Juve cũng đang kém cạnh thằng um, Lazio với chỉ có hai điểm thôi nha anh em. que đang có 59 điểm thì nếu mà Lazio muốn giữ vững cái vị trí top 1 của mình top 2 của mình đó, thì Lazio phải thắng thắng trong trận này thì trong khi đó anh em thấy thằng Torino đang đứng vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng và có 39 điểm sau 30 vòng đấu. Hiện tại trong cái mùa giải này thì thằng Torino cũng đang có cái phong độ cực kỳ tốt nha anh em. Thì um, trong phần thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy bên phía đội chủ nhà Lazio thì đang có một cái chuỗi thắng 4 trận liền đây anh em thấy Lazio đang thắng 4 trận liền trên uh, trên à, đấu trường à, Serie A nha anh em thì trước đó nữa Lazio thắng được hai trận nữa thì trong 10 trận gần nhất Lazio chỉ để thua đúng có hai trận thôi thua trước thằng AZ của đấu trường cúp C2 và thua thêm thằng AZ lượt đi nữa thì anh em thấy hai trận đó trên đấu trường cúp C C3 nha anh em cúp C3 thì Lazio mới để thua thôi còn trong bên phía <clears throat> Torino á anh em thấy trong 10 trận gần nhất thì Torino chỉ thắng được 3 trận, hòa 3 trận để thua 4 trận. Thì cái phong độ của Torino trong cái mùa này nói chung là cũng trung bình nha anh em, đang đứng với vị trí tốt vị trí an toàn trên bảng xếp hạng thì nói chung cũng không có nguy hiểm cho Torino. Thì Torino có thua trận này đi nữa thì Torino cũng vẫn có thể mùa sau có thể chơi Serie A được thì còn trong cái lịch sử đối đầu của hai thằng này thì anh em thấy đây trong bốn lần đối đầu gần nhất của thằng Torino và Lazio á, thì anh em thấy toàn là bốn trận hòa luôn bốn trận hòa luôn đây thì anh em thấy bốn trận hòa với tỷ số không đều một đều một đều không đều nè thì anh em nằm đội chủ nhà trong cái trận này thằng Lazio chấp với mã kèo 0.5 thì anh em có thể nằm thằng Lazio thì cái tỷ lệ anh em xác sức anh em thua kèo rất là cao nhưng mà anh em xem là cái đội hình của Lazio và vị trí mà Lazio muốn giữ trên bảng xếp hạng thì anh em có thể nằm vào mà Lazio rất là ok trong trận này luôn thì mình sẽ tiến vào cái trận gần nhất cho tất cả anh em xem là cái trận không đều trên sân nhà của Torino thì cái trận đó thằng Lazio là làm khách nhưng mà đá với cái mã kèo đồng đó thì anh em thấy với cái tỷ số là không đều từ đầu trận tới cuối trận còn thẻ trong cái trận đó thì anh em thấy đã trong cái trận đó hai này gặp nhau tầm 5 thẻ thì mình không khuyên anh em vào những cái mã tài thẻ mà anh em có thể vào những cái mã kèo là giống như góc trong cái trận này cũng rất là ok thì anh em thấy trong trận rồi tuy hai thằng này gặp nhau không có bàn thắng nhưng mà góc đã nổ tới 10 vàng thì anh em có thể um, đã nằm những cái mã kèo tài góc thì tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn và anh em trong trận này anh em nằm thêm cái mã đội chủ nhà nữa thì tỷ lệ anh em thắng còn cao hơn nữa nha thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong trận này cho tất cả anh em xem thì anh em thấy nhà cái đang đánh giá cao đội chủ nhà vô sẽ quyết tâm thắng bằng này để lấy chọn 3 điểm để có thể đưa giữ vững cái vị trí top 2 trên bảng xếp hạng thì anh em thấy nhà cái đưa ra với mã kèo là Lazio chấp phiếu không mã kèo 0.5 và tài xỉu 2.5 tài xỉu thì mình không khuyên anh em vào trong 4 trận gần nhất của hai này đối đầu á, ít nhất nhiều nhất chỉ có hai bàn thắng thôi bởi vậy mình không khuyên anh em vào cái mã kèo tài hay xỉu nhưng mà anh em có thể đầu tư cái mã kèo Lazio chấp 0.5 được nè đó thì um, còn tài gốc đâu nữa thì mình sẽ chốt kèo cho tất cả anh em trong cái trận này luôn để anh em có thêm nhiều mã kèo anh em chơi thì mình có chốt cho tất cả anh em ba cái mã kèo trong trận giữa thằng Lazio và Torino này thì anh em cứ nằm thằng Lazio chấp 0.5 cho mình nè đây anh em nằm Lazio chấp 0.5 nha và tài góc thì anh em cứ nằm cái mã kèo tại góc 9.5 tài góc hiệp 1 4.5 thì anh em thấy hai thằng này trong bốn lần đối đầu gần nhất thì chưa có lần nào có bàn thắng cho đội nào hết nó chỉ hòa thôi thì anh em có thể đầu tư vào có thể mã kèo thằng Lazio nhưng mà anh em có thể chờ ra sân tầm 5 đến 7 phút kèo tụt xuống 0.25 hoặc là đồng luôn anh em hãy vào cái kèo Lazio đó anh em không cần vào vội mã kèo 0.5 đâu chỉ có những anh em chơi ngoài qua thầu qua cò anh em muốn vô từ đầu trận thì anh em vô kèo 0.5 nếu mà hai thằng này nó hòa thì mình không biết chuyện gì xảy ra. Nếu anh em đánh kèo la vô chấp 0.5 thì hai này hòa là anh em chơi ngoài thua nha. Nhưng mà anh em chơi trang thì giống như mình á thì mình sẽ gửi kèo cho tất cả anh em trong nhóm chờ kèo hạ còn nếu mà nó có bàn thắng rồi thì tài gốc hai mã tài gốc anh em đã húp chủ yếu anh em vào từ đầu là anh em vào hai cái mã tài gốc thôi còn cái kèo trận thì anh em chờ ra sân tuột kèo anh em hả vào đó là lợi thế khi anh em chơi trang anh em có thể chờ được những cái mã kèo nó tuột sân